Chào mọi người, quay lại kênh của mình Hôm nay tiếp tục một số cần giới thiệu tới mọi người nha mọi người Cần cực trong này ISO Đây, đây là một cái à, cân tay trở máy Cái này không thấy ghi của hãng nào nha mọi người nặng 160 g đọt 0.70 dài 36 thu về 117 cm bát bát trượt Fuji FS 6 ok đây đây có dùng chữ gì này cái này thì ngoài hình cân còn khoảng 70 à, trăm Chukio một cái khuyên đá đấy nhá Cây này cần bón nha mọi người một giống hai ba đây bốn giống các giống phía trong con khá là đẹp Đó. ở đây toàn cân carbon hết nha mọi người đây cái này cây số 1 cái số 1 này mình bán 5 rưỡi số một năm trăm rưỡi nha mọi người rồi số 2 số 2 là một cái kình tay carbon 1.5 của hiệu gì đây cũng thấy ghi hiệu gì nha mọi người đây cái này thì nặng 140g đọt 0.8 dài 44 thu về 104 cm này đọt 1.5 này một giống này ngoại hình cái này thì còn khoảng trên 70 phần trăm hai giọng này ba giọng này bốn bốn giọng nha mọi người cái này cây số 2 mình bán 500 rồi số 3 số 3 là một cái cân cực trong hai khúc Suzumi 30 24 độ cứng 30 dài 24 cái này thì ngoài hình còn khoảng 90 phần trăm nha mọi người đây khuyên của nó đây cái đô cược đây khuyến này đây còn một cái khuyến vô cược này này đây cân này cũng là ờ, kênh carbon bạt rồi bạt ờ, Ủa, bạt gì đây DMFS20 không phải Fuji nha mọi người inner system đây đọt đọt độ cứng của đọt là 30 ok cái cân con khá là mới cái này cái số 3 mình bán bảy trăm rưỡi nha mọi người rồi số 4 bốn cái này gì đây à, horizon đọt số 5 4m3 cơ ấp tinh cái này sản xuất ở Trung Quốc ngoại hình cái này thì còn khoảng 90 phần trăm 80 phần trăm trên đây ok bà tới bật vặn mà không thấy cái của hãng nào khuyên khuyên thì à, khuyên cũng thấy ghi có hãng nào nha mọi người cái này cân carbon à, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 khuyên bao gồm cả đầu bu cây này nặng 340g đọt 20 dài 4,3, thu về là 122 cm Đây, đọt đây đọt số 5 một giọng này hai ba bốn bốn giọng hết nha mọi người hàng chỉ ná xuất nhật nhé khuyến con đẹp đấy hàng chỉ ná xuất nhật cái này là cái số 4 à, số 4 này mình bán là sáu trăm rưỡi nhá bốn sáu trăm năm mươi Rồi, bán 600 thôi, số 4 600. Ok. Rồi, số 5. Số 5 cái này là Power Lock Super. Cái này của NFT. Hai module carbon roll này. Đọt số 2, dài 54. Power Lock Construction. nẹp tế nha mọi người nẹp tế bát là bát uh, trượt Fuji f FS7 cái này thì ngoài hình còn trên 80 phần trăm đây người ta chế một cái móc cược này à, móc uh, móc cái gì quên mất đấy móc từ câu đây một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín chín khuyên bao gồm cả đầu bu đây đọt này thì cái gì đây đọt thủy tinh đọt thủy tinh đặc nha mọi người đọt thủy tinh đặc khuyến này mọi người xem kỹ từng khuyến này khuyến này thì uh, hơi rất ở phần nhớ này không ăn thua nha mọi người khuyến này thì không biết vì sao đây khuyến thì khuyến Fuji nha mọi người khuyến Fuji một tổ ống này hai này ba này đây carbon gần rất là dai nha mọi người bao bờ ốc thì biết rồi bốn năm 6 mọi người xem qua lại ngoại hình một lần nữa nhé cái này nặng 240g đọt 1 thì 1 thì 6 dài 54 thu về 104 cm đó ok ngoài hình nó như thế này đây cái này cái số 5 mình bản 1 triệu 1 số 6 số 6 cái này là power focus của thằng nào đây Irix 2 carbon by Izumi Izumi nha mọi người Izumi đọt này chắc đọt số 1 quá ở ờ, à, đọt số 1 đây 2 4 6 8 10 10 khuyên bao gồm cả đầu bu khuyên ờ, khuyên Fuji đây 1523 Suzumi bát trượt Fuji L76 Ngoài hơn hình cái cân này thì còn khoảng 80% okay. Cây này nặng 240g Đọt 0.8 Dài 5m1 mình đo thực tế còn 51 thôi à, thu về là 115 sen à, quên. đây một giọng này hai này ba này 4 này 5 trong video này tất cả đều là cân carbon hết nha mọi người cái là cái số 6 số 6 này bán 900 số 7 Pacific Phantom S đây qua tay Taiwan nha mọi người đây qua tay Taiwan Ngoại hình cái này thì còn trên 80% khuyên bà là Fuji hết bà là vật vặn 1 2 3 4 5 năm khuyên bao gồm cả đầu bu đây khuyên thì con ok rồi ngoài hình này khá đẹp nha mọi người tay quan 8 tới 20 à, RB này rua 5 tới 30 à, g à cái cân này cân rua rua 5 tới 30 g là chiều con uh, kéo được con môi từng đó dây 8 tới 20 RB tàn cá khoảng uh, 8 9 kg này Hàn Quốc nha à, Taiwan nha mọi người cần rốn nha đây bát vàng Fuji F FPS D20 đây bát vàng Fuji đây qua tem vàng nha mọi người đây các chồng phía trong đây một hai đây carbon xoắn nhá ba ba giống carbon xoắn <coughs> cây này thì à, nặng 220 g đọt 2 ly à, dài 3 mét thu về 111 cm 110 cm nha mọi người UB 150C Đó. Ok Phantom S Đây qua Cái này là cái số 7 à, Cái số 7 này mình bán 1 triệu 1 triệu Ok 1 triệu số 7 1 triệu số 8 Eco Club pin voi súp 33 khuyến này là khuyến thương thương chứ không phải khuyến Fuji nha mọi người không phải khuyến Fuji bạn cũng bắt thương bật trượt bạn này khoảng 7 đó ngoại hình cái cân này thì con khá là mới năm khuyên bao gồm cả đầu bú cái này thì mình thấy nó giống carbon nhưng việc có phải carbon hay không thì nói chung là nói chung cái này do mình biết carbon hay phíp nữa 240 230 à, gram đọt 1,7 dài 3m3 à, thu về 0.93 cm cái này mình không rõ carbon hay phíp nữa cho mọi người cái này thì mình bán với giá là 400 đó cái này cái số 7 400 không rõ là carbon hay phíp thì mình cứ bán giá đó thôi mình bán cao được đây độ cứng thì khoảng à, 20 tới 15 nha mọi người ok à đâu cái này cái số 8 chứ nhầm nhầm nhầm nhầm cái này cái số 8 độ cứng từ 20 tới 15 8 400 rồi, tới đấy thì kết thúc video của mình rồi. Mọi người mua hàng liên hệ với mình theo số điện thoại ở trên tiêu đề nhé còn à, mình không có chốt hàng qua tin nhắn cảm ơn mọi người nhiều